còn đó vầng trăng còn đó vầng trăng còn đó vầng trăng ngàn năm nữa vầng trăng thanh còn đó thân xác này sẽ chuyển hóa về đâu từ cát bụi xin trở về cát bụi cho vầng trăng vẫn tỏa sáng nhiệm trái nghiêm những biến thiên dao động nơi kiếp người từng tương tác băng sắc thân tứ đại chỉ mong manh tựa bọt nước bóng cầu liền loáng tan trong phút giây khoảnh khắc để thấy ra tập hạnh sống vô cầu còn đó vầng trăng đó vầng trăng con đó vầng trăng con đó vầng trăng ngàn năm nữa bóng trăng thanh còn đó thân xác này sẽ chuyển hóa dần tỏa sáng nhiều sắc thật tứ đại chỉ mong manh tựa bọt nước bóng cầu liền loáng tan trong phút giây khoảnh khắc để thấy ra tập hạnh sống vô cầu còn đó vâng chuyện hóa về đâu từ cát bụi xin trả về cát bụi cho vầng trăng vần tỏa sáng nhiệm